giờ trót yêu như đêm bắt lòng anh say mê lần đầu gầm gỡ một ngày nào nàng sẽ nói yêu tôi cho tôi miên man lặng trong thời gian em như bông hoa thơm ngát rơi xuân cho tôi đêm đêm

tiêu bao năm xây cầu mới khi bên chưa trao tình ai nghe vắng thắm đôi. sarap din bên nhau, Tình vườn muôn kiếp sau Và ánh mắt long lanh thương Dịu dàng như nắng mai Một ngày nàng đã đến nơi đây Theo đôi chân em Rộn ràng có cây mang bao yêu thương chắc nhắc mệt say đưa tôi miên man vào lời trăng mây xa lời mong cơ xử lý bây giờ là tôi mi xử lý xa lời mê ru sống lý xa khi bên mà đi mê rau tim tôi lại gió tôi yêu nàng bao lớp xây của mỏi khi bên nàng chưa trao tình ơi nếu bắt nàng không tôi lạc vòi sao ơi je la touche je l'aime je peux toujours qui belle Chúa Cha kính ái như vẫn là